Hello cô chú anh chị và các bạn ở đây là cái khu mới khu nhà mới nha à, Espanos 55 Plus nó xây cái dạng cái dạng giống như resort style á, mà có cái điều kiện là một trong à, người sống trong gia đình là phải có từ 55 tuổi trở lên nghe nó xây cho cái khu mấy người về hưu á đây đây là cái nhà mẫu để mình vô chổng mình quay cho mọi người xem nha đây, cái đây là mọi người đây là một trong những à, khu nhà mẫu là cho mọi người từ 55 à, tuổi trở lên à, khu nhà này nhớ là 55 tuổi trở lên mọi trong người, sống trong gia đình phải có 55 tuổi trở lên họ mới cho vô đây xe mua nhà không là không họ, họ, họ không cho mình vô chỗ này nó có giá từ 200 tới 300 à, ngàn trở lên à, Steven nói 200 ngàn 300 ngàn trở lên là tại vì tùy theo cái giá đề ba của nó là giống như 200 ngàn thì nó cho mấy cái option như basic thôi còn nếu mình muốn làm cho với tỷ cái nền à, nó cái basic nó cho là à, nền à, cái nền là thảm đi thì mình muốn option lên mình trả muốn cái nền gỗ nền gạch thì mình phải trả thêm bởi vì thường thường mình nói cái starting price nghĩa là cái giá đề ba hai trăm mấy là cái giá nó đề ba cho cái basic option nếu mình muốn làm cho đẹp hơn nữa cái đồ chất lượng hơn nữa thì mình phải trả thêm cái nhà cái nhà này là 2.100 square feet à, 2 hoặc 3 phòng ngủ à, mình có thể mình uh, convert tới hai phòng rưỡi hoặc ba phòng rưỡi tắm rồi nó có hai hoặc ba garage là cái option để tỷ thường thường cái basic nó làm như hai phòng ngủ à, hai garage, thì mình muốn làm thêm garage nữa thì mình trả thêm thì à, mọi người theo chân mình đi vô trong cái nhà này xem nhà này thử coi à, khi mình vô thì bên tay phải này nó có một cái à, phòng à, phòng giống cái office bên tay trái này thì nó có một cái à, phòng giặt với một cái bathroom phòng giặt ở đây bên tay trái đây là half bedroom đừng đụng độ gì nha còn phía bên đây là một cái phòng ngủ phòng ngủ này nó có cái ba bedroom trong này luôn nha mọi người với cái work ờ, với cái closet closet nằm đây thẳng như luôn là cái phòng ăn phòng ăn nè Từ phòng ăn là mình nhìn thẳng bên kia là cái nhà bếp nha mọi người à, đi thẳng qua đây là cái nhà bếp nè ồ oh, nhà bếp đẹp quá thì cái nhà này nó xây phía ngoài nó có xây một cái hồ bơi cái hồ bơi với cái chỗ chơi ngoài kia thì rất là đẹp đa số mấy nhà mẫu đều hôi xây có cái à, hậu bơi hết trơn à. nhà ở đây chỗ này phần đông mình thấy cái à, phần đông là mái ngói họ xây toàn là mái ngói của này có điều kiện của nó cái là một trong những người sống trong gia đình phải có từ 55 tuổi trở lên không có thì họ không có cho mua tại cái khu này nó nói là bán cho mấy người à, lớn tuổi về hưu em về hưu chưa em dạ. năm chục rồi <laughs> năm chục rồi về hưu rồi người ta 55 em mới cái năm chục đâu cho mua à, đặc biệt đặc biệt nó khi mình bước vô nè phòng phòng khách phòng, uh, phòng ăn cái này như à, bây giờ hiện tại là thấy ba uh, phòng ngủ ba phòng ngủ với một cái phòng uh, chơi ngoài kia có office có thể làm thành bốn phòng ngủ nên là cái master để vô xem master thôi Ồ, như bên kia cũng cái phòng cũng có bedroom luôn á hình như cái phòng có bedroom hai là lại cái luôn á dạ yeah, phần đông mà cái này là phòng master nè cái này cái master bathroom. như mỗi mỗi cái mỗi cái phòng có cái bedroom riêng á cái phòng này xong hơi nè này là cái phòng ờ, stand shower bên này là cái toilet với cái ờ, walk-in closet bự á working working class thì cũng lớn lắm thằng à, thằng kiến trúc sư này là cũng được ạ nè cái working class là tổ bây giờ luôn nãy chưa đi vô có thể làm cái phòng ngủ đây ai chúng lính được được không này được kiểu nhà này được bằng bao nhiêu giá hả giá đây mình thấy lấy cái brochure mới được giá này chắc à, không rẻ rồi đó <laughs> ba phòng ngủ với à, một cái office mà cái office này có thể mình làm thành phòng ngủ được bên này hai phòng ngủ bên kia cái master nằm ở cánh gà bên kia bên này có bedroom nào rồi ờ, bên đây à, có cái office đây có hai phòng ngủ hả ba phòng ngủ với cái office xem ừ bên cái master anh chị không tính hả thì một phòng nè ừ. hai phòng rồi đông phòng nữa Ủa cái cái cái cái cái ốp lật này là phòng thứ ba đấy à? Cái này là cái phôi à, đi vô mới vô nè. Ở ờ, vậy nghe mọi người căn này thì 2.100 à, square feet thì theo mình thấy thì trong kia nó có hai phòng ngủ với một cái office có thể làm thành bàn phòng ngủ thứ ba ờ, giá bao nhiêu thì hiện tại mình chưa biết một tí nhưng qua phòng mình xem tới chứ mình để chỗ này để từ 200 tới 300 trở lên nghĩa là cái nghĩa mình mua cái nhà nào mà cái giá đề ba là 300 thì mình có thể ước lượng là ba trăm rưỡi ba trăm thì theo mình cái option bỏ vô ha giờ mình đi qua mình xem cái căn nhà thứ hai kế bên đây có nhiều nhà mẫu quá đi hơi chắc mỗi chân luôn á mọi người theo chân mình nha ok cái model thứ hai là cái model Lazio 3 phòng ngủ 2 phòng tắm với một cái phòng à, học là 2275 square feet nhà này nó rộng hơn nhà bên kia một tí để mình vô mình xem thử nha ở ngoài nè các bạn xem thấy cái nhà này không thấy cái nhà mà ở ngoài đó là cái mái ngói không đó đi vô nó làm cái kiểu ờ, đẹp lắm mà điều kiện là khu này là nhà từ năm 55 à, tuổi trở lên nó mới cho mua nghe phải có một người trong gia đình 55 tuổi ở ra cái design làm đẹp quá nó đi vô nè thấy chưa đi vô bên cánh gà bên đây làm như là bên đây làm công cái nhà có phòng ngủ u phòng ngủ đẹp sáng sủa phòng này cho khách nó nằm nguyên cái cánh gà bên đây là chắc cho gas bên này thì nó có cái bathroom ở ngoài bên vô là nó có phòng ngủ với cái bathroom em đi thẳng qua bên này thì nó có cái à, phòng à, khách với nhà bếp ở bên đây đây thì nó có cái giống như cái à, cái office của tổng thống Trump như ta làm đẹp vậy nó <laughs> toàn cảnh nè bên kia là phòng ngủ nha một phòng ngủ bên kia bên đây là chắc có phòng giặt bên đây ở ờ, phòng giặt bên đây phòng ngủ đây là à, kế đây là phòng ăn rồi à, phòng khách nhà bếp hiện tại thì mình thấy cái cái khu nhà cái nhà này thì nó tương đối rộng ở ngoài kia nó có một cái outdoor kitchen với một cái uh, outdoor kitchen với cái, cái hồ bơi hồ bơi thì bên cái cánh gà bên đây là cái uh, đây là cái master nè ủa giờ tới cái master bedroom của người ta chiếm ra luôn vậy mệt quá à. <laughs> bên này là cái master bed với cái à, thòa đi vô là u ông nội ơi Đẹp quá. À. cái nhà tắm cái phòng stand shower nó nó nó nó, nó, nó lớn khủng hoảng luôn các bạn nhìn xem nè cái stand sau nó bự khủng khoảng bị ngang mười mấy feet á còn cái, working closet nè cái này mới gọi là working closet nó giống như cái phòng ngủ vậy cái working closet nó bự khủng quán luôn nè master bath nè nhìn ra ngoài kia là cái hồ bơi nè ở trên này nó gắn thêm cái chandelier nữa ai muốn mua nhà từ có 55 tuổi thì qua đây nghe nó kêu bằng Esplanade đó ngoài vô nè phòng phòng khách phòng ăn cái à, cái người design của cái cái cái không à, không gian cái nhà này nó làm rộng open đẹp nữa mà công nhận cái à, cái company nào mà làm cái interior design này đúng là cái thẩm mỹ quá quá đỉnh thêm cái văn phòng có cái office để đây ngồi giống như ship lớn vậy. bên này nó có phòng ngủ ok cái nhà này nè có 3 phòng ngủ 3 phòng ngủ 3 phòng à, tắm có thể làm thành 4 phòng tắm kitchen tủ bây giờ bên kia open door à, open concept kitchen nguyên cái phòng bên đây là cái phòng family room nó bự khủng hoảng luôn tại vì tới 2.200 square feet đúng không mà nó làm có một lầu bởi vì nó nhà nó rất là dài và rộng đó để quay 360 độ cho xem nè ok mọi người quyết định chưa vậy nhanh lên đi chứ giá càng ngày càng lên miếng mua thì quyết định mua liền thôi đợi lâu quá là giá lên nữa là hết mua luôn á ai mua nhà mà lưỡng lự là lâu lắm ok chị lớn đi ngoài kia ngồi bên kia hả chứ trốn ngoài kia ngồi kia xem mà thấy không nó ngoài ngồi ngoài ngoài đó luôn rồi không chịu đi kìa đi chưa rồi ờ, coi nghe mọi người mới hết căn thứ hai thôi mà mệt quá đi vòng vòng thêm tí vài căn nữa quay cho mọi người xem hãy cố gắng theo chân mình nha open door hả mưa à đi nữa không thì nữa bên kia còn hai căn nữa kìa ừ. nhà này quá đẹp very nice house how you doing bro nhà này quá đẹp mà giá chắc cũng rất là đẹp 500 cũng là cũng ok 500 cũng đâu có mắc quá đâu nhà đẹp giá cũng đẹp ủ cái nhà này còn đẹp phạo nữa nhà này tới 3.660 42 square feet ok mọi người căn này là căn thứ tư nha tới 3 phòng à, ngủ 3 phòng rưỡi tắm 3.642 square feet phía sau lưng mình nè ai có điều kiện thì về đây mua căn nhà này nghe ở Especu uh, à, uh, à, Subdivision Esplanade từ 55 tuổi trở lên nghĩa là trong nhà nhất có một người 55 tuổi trở lên họ mới cho mua nha Ok mọi người hãy theo chân mình vô xem căn nhà thứ tư nha biết đâu Nên hôm mà nè mọi người phòng ngủ thứ nhất bên kia là phòng giặt bên này là cái cửa vô nè cửa bên vô bên tay phải này nó có cái à, cái bàn ăn cái dining room bên kia là một cái à, office bên kia bên kia hai phòng ngủ bên kia nữa bên kia là một phòng ngủ lên đầu cái master nè ông nội mẹ ơi nó bự má ơi luôn á mọi người xem nè này nè mọi người có thể tưởng tượng được cái bát bông không cái bát bông nè cái stand shower nó bự không bằng khủng hoảng tinh thần luôn á đây là cái master bath đi thẳng qua anh kia là một cái phòng à, master bedroom Oh, you have to buy the lot separate? Yeah, you do. And there's bidding on them, yeah. Oh. And it could be 40, 50, 60,000. for the lots. Options, you could go up to like fifty thousand, you know, in options, you know, um, because we're, we're hoping to buy here. Yeah. So what you see is just the structure. Yeah. And then they're only releasing about, I don't work here. Yeah. We met with someone. They're only releasing about six or seven lots in May. Yeah. And uh, there's a lot of people, you know, and then in July, they'll release more, but there are 700 more lots to be sold, 700 more. But they're doing slowly, slow, phase by phase, yeah, right? because the lumber cost, the labor, and, and they don't want to hold the money for a long time. Oh, because the COVID-19, they have the lack of uh, like, uh, supplies as well. maybe, maybe the COVID-19 and they have, maybe the lack of supplies and then they don't want yeah, to take too many. lumber keeps going up, so they don't want, they want to give you a cost projecting a year when it's done being built. Oh, okay, okay. They'll know what it's going to cost. Understand. Yeah, it's, it's a long process, and you got to get, to get a lot, you got to be financially approved by the lender first, you know. But then you just make an appointment online. If you do want to speak to somebody, you go to Esplanade. You, like we got an appointment yesterday. Yeah. But if you want to Sorry, we have just um, moving out. Now the office, office. à. mọi người ơi cái nhà bên đây cái nhà này nó đúng là khủng hoảng luôn á mày vợ chồng thấy khủng hoảng luôn á oh. không dám đâu nhà nhất là bảy tám trăm á muốn nhà đẻ bên kia nữa là ba trăm rưỡi à hai phòng ngủ kìa mệt quá hả hả đây là Palacio, Palacio là đúng rồi, Palacio nó làm giống như cái, cái dạng hotel của Palacio vậy. Yeah. Cái đó là chưa cộng cái à, cái nền nhà nha, cái nền nhà riêng à. Nền nhà cũng như là sáu chục bảy chục nữa đó là cái basic price em chưa có option vô anh cộng có option vô cả trăm ngàn nữa cái nền nhà khoảng gần 70 ngàn nữa là 170 ngàn nữa 429 ngàn trọng thêm 770 ngàn nữa à. Uf. Không có 500 đâu, anh nhất nghe 700 800 á. đúng rồi bà nãy bà nói rồi đó ông nội mẹ ơi cái nhà bên kia nhà cuối cùng nó rộng không thể tưởng tượng đâu nó rộng mà nó đẹp nữa và đương nhiên cái nhà nào rộng mà đẹp và đương nhiên nó đi chung với cái giá không cái giá nó cũng rất là đẹp luôn dạ yeah. để uh, mình vô đây mình lấy cái pro xua thử coi yeah. Dạ. nào cái cái em cầm đi để mình vô cái văn phòng đây là cái khu này là Esplanade 55 plus nghe mọi người là nghe là em cầm đi ra ngoài em đi vô trong đó thôi không cho em vô lấy cái mương khác cái này là Taylor Morrison nha mọi người cái tụi này build là Taylor Morrison nè Esplanade whitegrassrange.com khu này là Esplanade at whitegrassrange rồi ờ, coi mọi người nãy mình à, dẫn mọi người vô xem cái à, khu nhà nãy á mình phát hiện ra là mình chọn một cái model à, của cái cái cái mẫu nhà mình mua thì hiện tại mình thấy cái mẫu nhà đó nó, nó có khoảng chừng 6 7 mẫu mà mỗi một cái mẫu thấp nhất đó là 342 347 ngàn à, mà cái không đó là không phải là nguyên tất cả cái nhà nha mình phát hiện đó là chỉ là cái nhà thôi còn mình phải mua mình cái cái cái cái lát nghĩa là cái miếng đất để mình cất cái nhà nó lên cái miếng đất đó thì trung bình hiện tại là khoảng từ 60 tới 70 ngàn một cái miếng miếng đất tùy theo nhỏ lớn thì à, cái giá nó đưa ra là 440 mấy ngàn 340 à, mấy ngàn cho cái giá nhà thấp nhất đó là cái đó là chỉ là cái standard còn à, nếu mình mua cái nhà đó mà muốn option lên à, à, các giống như nền gỗ mình muốn xây cái nhà mà từ chuyển từ cái cái nền à, nền carpet đó thường thường thường là cái carpet nghĩa là cái nền à, nó nó nó nó nó cho mình standard nếu mình muốn đổi thành gỗ hoặc gạch á, thì mình phải trả tiền thêm thì à, đương nhiên mọi người mua một căn nhà cũng dự bị ít nhất cái từ à, sáu bảy chục ngàn tới một trăm ngàn để mình bỏ cái option cho cái nhà của mình nếu mình muốn chuyển mấy cái cái cái cái standard thành thành thành thành, thành mấy giống như gỗ hoặc gạch theo ý muốn của mình à, thôi nghe mọi người nắng quá mình về nhà đây thì à, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem video của mình và hẹn gặp lại ở một video à, à, gần nhất nha giờ mình chạy về nhà đây ok bye bye là đường về nhà mình nè à, với một điều kiện à, cuối cùng mình cho mọi người biết là cái khu chỗ đó hồi nãy mình quay á, thì nó nó bắt buộc là trong gia đình mình phải ít nhất cũng có một người là từ 55 tuổi trở lên tại nó xây cái nhà đó là cho mấy người về hưu á thì phải à, điều kiện là phải có một người trong gia đình là sống từ 55 tuổi trở lên miễn không có thì nó không cho mua mấy người trẻ trẻ không được chỉ có mấy người lớn tuổi về hưu mới được mua thôi nghĩa là nó nói cho đó là retirement home là luxury uh, style nghĩa là để resort style nghĩa là xây cái dạng nhà mà giống như là khu biệt thự để à, nghỉ mát vậy không nghỉ dưỡng vậy đó thì à, nó nói là 55 tuổi nó mới cho mua còn mấy người mà dưới 55 tuổi á, thì nó không có cho mua và không phải là người chủ nhà phải bắt buộc phải là 55 mà chỉ tỷ một trong à, các người sống trong gia đình của mình mà có từ 55 nó mới cho mua ok bye bye mọi người lấy gần tới nhà nè còn tí nữa uh, I'm almost home so I go home and probably sleep too đó thì từ cái khu nhà mình à, nãy mình xem nó chạy về tới nhà của mình cũng khoảng chừng à, mấy phút thôi khoảng chừng à, chưa tới chưa tới hai dặm nè quẹo phải là vô rồi đó thấy mọi người thấy cái khu này quen thuộc không có cái hồ cái thác nước đằng trước á does it. Ui. Trời thấy vậy nãy đi vô chỗ đó trời nóng ngu người ra luôn á. Đổ mà hồi nụp nụp. Ok, bye mọi người ha. Hẹn gặp lại video mới nha. Bye bye.